hai ống điếu bên trong còn rất là mới không hề qua sinh phết gì hết bếp rất là đẹp bếp này là được xuất xưởng vào ờ, tháng 3 năm 2019 bếp còn rất là mới bếp có mặt màu hồng nhìn rất là dễ thương nữ tính bạn nào có không gian bếp mà nhìn nó sạch sẽ sang trọng đặt cái bếp về lên nhìn rất là nhìn rất là dễ thương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 nếu các bạn sử dụng những loại nồi mà có đáy mỏng quá thì nhiệt độ của nó sẽ dễ đi gió thổi làm cho đáy nồi nó nguội đi á thì bếp chúng ta sẽ không có khóa ga do que cảm biến không có cảm nhận được cái nhiệt độ ở cầu đáy nồi thì các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn thấy á là các bạn đang thể sử dụng bếp ngọn lửa bình thường nè mà đột nhiên nó giảm nhỏ lại và không có tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là que cảm biến nó cảm nhận nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga bếp bên ờ, phải của tôi là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 để sử dụng đó, rất là đơn giản các bạn chỉ việc lấy cái ờ, tô cắm hết giờ này cắm vào cái ờ, cục sạc đang cắm vào bếp thì ta cắm vào điện thôi cái này á, các bạn có thể tăng chỉnh tối đa được cho nó là 90 phút ở đây tôi sẽ chỉnh về mức là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 ngoài ra quẹt quẹt hơn khuyến mãi cũng có bán kinh doanh có loại pin xin theo bếp từ bên nhật về đây là pin nội địa nhật một cặp pin như thế này các bạn có thể sử dụng kèm với bếp này được khoảng từ 4 đến 5 tháng với bếp này là khoảng từ 4 đến rưỡi 5 tháng giá bán là 50 ngàn một cặp nếu mà các bạn muốn mua sử dụng các bạn cũng có thể mua loại pin này về lắp vào những cái thiết bị điện tử gia dụng ở nhà chúng ta sử dụng rất là tốt và rất là bền ngoài ra chúng tôi cũng có bán một cái van ga 50 lớp đây